đâu rồi sóc bia đâu đâu vị đâu ờ, đâu thế ừ. muốn nó phải đẹp một tí bữa mai đánh sốt ruột bấm được đấy uy tín đấy chưa anh chưa được đấy rồi ok này này trắng lên đều đen này xong rồi đều cầu cái chứ cần với luôn chứ còn ai nữa anh luôn đây nào đây tùy một hai tiếng đi bảo ra đi cái cần ba tiếng bán trái kia đánh luôn này cái cần ba tiếng đấy ở trong nhà ngoài chẳng thành nhà trái tùy cơm 3 triệu hai này anh giúp tay em cái mở luôn này làm việc luôn này nhẹ này mấy ba triệu thôi đây mấy anh hai một ba cái một triệu ba nhiều triệu một triệu mười cái này sao đâu anh truyền ba triệu truyền chỉ bất vào đây là ra hai cân đủ ba tiếng bán ra xong rồi sâm đấy hai hai ba đấy ba triệu ba này một này hai này ba này này cái này là ít rồi luôn cái này bán thoải mái à cái này thì mua quá thoải mái số tiền ba triệu lên trôi xuống ba triệu à mặt ờ, chẵn tôi quản né bán sạch mặt bao nhiêu đây 6 triệu đợi đợi 6 triệu đúng không cái này không đắt sạch mặt rồi gì cái này bao nhiêu 2 triệu 8 triệu đắt tổng 8 8 triệu tôi bán cho vâng. hai bốn sáu hai cân rồi vâng. đúng rồi ngoài 10 triệu đúng không dạ, đúng rồi nhé dạ, 10 triệu ờ, cá nhận được đúng không cá chỉ nhận chỗ này thôi rồi chặn bán ba triệu vâng. nữa đưa sang đây đưa đầu đánh bình tĩnh xong chưa xong chưa mở bát lớn đây sắp đôi thì à, mang định vơ luôn nhỉ ba này ba về này mình xin đấy tìm cơ móc bằng da chứ còn gì nữa bạn đang đánh ra ngoài à tôi đánh vào trong vậy đâu tùy công nhỉ cứ thoải mái thôi anh em đánh vào đâu một cái là việc cứ thoải mái không được đánh bộ mặt sợ cái hết tiền chưa quại thôi đánh mẹ nằm. nghe một câu này xong chưa đánh đánh rất quá thối ba triệu nữa là tám nhận ba triệu nữa một hai ba ok mặt chẵn cái quản mẹ bán sạch mặt đóng kia bao nhiêu đấy bốn triệu 5 7 9 1 2 3 4 5 6 này. Nẻ bán xanh mặt 15 triệu. Chặn cái quản. 15 triệu. Đắt 15 triệu. Ừ, rồi đắt rồi thì tái cân hàng thừa thiếu. 1 2 3 4 Đến bình tĩnh để cho anh em thường thừa thiếu. 3 10 8 1 2 7 3 4 5 16 17 18 3 Đấy cân mặt rồi đúng không? Xong 15 cái là 15 triệu này cái làm việc xong đúng không 15 triệu đặt trăm đây cái làm việc xong rồi này chưa ừ, nghe một tôi này mẹ bán 4 triệu ai ăn có bác mẹ bán 4 triệu rồi mặt người ta thì nên đúng không 4 triệu này nên đúng không ừ. còn quan tâm là thua không kia ông đắp 4 triệu đi đi để cho người ta làm việc kìa dạ con bao nhiêu 6 triệu nữa cho 10 triệu nữa cả đúng rồi đắt thì mở bà hà lên Ê, mà sắp đôi cái này vâng. của tôi. Ừ, của anh. Thế là đủ chưa? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. này là 8 5, triệu đúng không? Đâu? 6. 6 nữa là xong, thế là xong. Thế là thành 15 triệu chứ còn gì nữa. Vâng. Đúng rồi. Ôi, vâng. ngoài người bán 15 triệu. Đấy. Xong chưa? 3 triệu. 3 triệu thôi. Thì ba cái này nè bán sạch mặt. Để bán 20 triệu một hai đây là bao nhiêu anh ba triệu ba triệu đây bao nhiêu ba lẻ bán 20 triệu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 này đây là 3 3, đây là 6 nếu ăn 16 triệu mẹ ăn ông nào ăn không ông ăn người đánh chẵn đấy tôi tôi đắt 4 triệu thôi đắt 4 triệu rồi đây là mình tôi cái về mặc từ đó này Ồ, nếu em làm to à? Ừ. Ra vào đi. bánh à. Đánh béo bán vào mặt rồi không ăn. Đây là 4 à? Đóng là 12 tất cả. Rồi, 1. Đây là 8 rồi. Đúng không? Rồi. Ra vào bộ này 4 tổng ra trước cái nào ra. Không ăn nữa đi. Tổng mười mấy nhỉ? Tổng 12. 12 ra. Dạ, thế ký nhỉ? Đùa, con đến mình kinh quá, cầu đánh 5 ờ, triệu. 5 triệu kìa. Xong chưa? Ủa mãi không ra Mình đang phòng có ra rồi Tại đứng nè à, đứng, đứng chặn mấy cái rồi Được chưa Rồi Nãy giờ bán nè rồi chẳng lẽ giờ bỏ Nè bán sạch mặt Đắt đấy còn nè Cái này 4 đánh triệu nữa còn 10 này Đánh triệu nữa còn 10 Đấy 10 triệu nè 10 triệu nè kìa Đắt Đắt 10 triệu rồi đi Ôi tôi mở cái nhá Rồi mở đi Từ từ Ôi mẹ ra được tiền ba mà gội thế đâu một mình tôi đánh thì ba này quan thì cứ để tôi bán ra mà không ăn thì thôi mà bốn sáu biết đâu được một hai ba bốn năm sáu ừ. được chưa từ lấy tiền rồi sắp nhá hôm nay cái gì đây ba tám mười triệu thế cơ tiện chưa kịp thu thiếu hộp này chịu nhá tôi chưa đếm được trước ba trắng đúng không trước ba trắng 13 trắng thì chỉ có sấp đôi nhưng mà đây là mấy ba trắng nó triệu lên đây là ba tổng bằng tám chẵn bán 15 triệu một hai ba bốn năm sáu bảy chẵn bán 15 triệu mặt nhẹ các quản nhẹ quá mười triệu đúng không 2 3 này, 4 này, 5 Tôi làm 15 triệu kia, cái của bác. 8 này. Ờ, xong xong xong nữa. Tôi bình tĩnh bán. Bán còn đánh à. ăn hay không là báo lên, ăn thì ăn được tiền ăn cái cột tiền vào thế là xong 15 rồi cái này vừa xong chưa xong 1 2 3 4 5 nẻ lắm chậm bát cho ai 10 ăn 5 triệu ai mà bác mỗi mình tối ờ, ăn có không đi tệ làm nôm có tại đây xong mở bát thì mở nhá ai bắt ông ờ, luôn rồi rồi cờ gạ rồi thôi rồi ba rồi mở phát rồi đỡ ông giá chết chẵn trong nhà ngoài đang xuống tiền mười hai triệu ba triệu năm triệu đi bao nhiêu trước năm triệu năm triệu à chẵn bán chẵn bán mỗi mình tôi bảy triệu rồi phải tám triệu 10 triệu đấy, tổng 10 triệu đấy. À? Đây mấy? 5 2 3 4 5 Đấy, ờ, đang bán 10 triệu ăn theo cốt đã ăn theo cốt quan không ăn đến thì đất 5 triệu 5 triệu vất lô nào 5 triệu đấy ngô nào cũng 5 triệu vẫn nhớ được không giờ không chưa cái cân này cái mở này ông là thừa thiếu gì không chở đéo rồi chở bà trắng 4, 6, 8, 10 tuổi đéo nó ăn được có 5 triệu chẵn thừa 2 triệu chịu thừa 2 triệu chẵn thừa 2 triệu chịu rồi thế tăng ra, ừ tứ tứ cái này được tiếng đéo ai đoàn rồi mình đúng là 50 à tôi tiền đâu anh em có tặng đâu mà em không ăn bốn này năm về này một này hai ba bốn năm đi cũ giờ luôn đi đánh mình để tư vào cái ăn rồi cái bà quê hương đi đánh đi muốn trắng rồi thì ra ba đi ăn luôn như xong chưa đánh giúp tay đánh giúp tay một lần thôi đến lâu quá đấy sao rồi đánh được việc nhà tôi này chặn bát xem mà không người bao nhiêu triệu được bắt né ra nhưng bắt chạy thôi ra số đấy không kết lắm nếu có năm triệu rồi ai được đấy đốt 5 triệu này mở bát đi xong chưa xong rồi xong rồi mở này gì quá rồi, rồi. rồi. rồi. rồi. rồi ba bốn năm tôi có đắp nẻ ờ, ngoài đâu bán chẵn thì ba mình à? cũng nghĩ mình bán nẻ rồi thế khẩm một hai ba bốn năm năm năm năm năm mình cứ nghĩ mình bán lẻ rồi gì bảo một hai ba bốn năm sáu bảy mười một mười hai mười ba mười bốn mười cầu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai mốt hai ba hai bốn hai năm mấy mười vừa không kết lắm ba bốn năm sáu bảy tám chín mười anh phải thêm được nhưng thua chứ thì anh mười đến thua cả mười chết ba hai tư hai năm rồi thế mẹ bán nhầm rồi đánh đi điều mẹ theo cầu phát nữa chẵn 5 à. triệu à. 4 5 6 5 triệu đó thì đó mẹ 10 triệu thì vỡ tiếng trước ừ, mà cái cần còn ba đi cái cần cái cần để tôi làm việc rồi cái cần để tôi làm việc nhé để còn 5 triệu em mà bác hai mặt này cái cần đúng không đúng rồi đắp 5 triệu để còn 5 triệu em mà bác để còn không để còn 5 triệu khác đấy 2 3 4 5 triệu con này này con này 5 triệu đúng không đúng rồi nốt nốt về một mối hai này ba này bốn này năm này nếu năm triệu nữa chả Người mẹ to lên nhưng bắt đầu ăn được bao nhiêu thì ăn ba bốn năm ba cứ làm miếng của đấy mẹ thừa thừa cái hai triệu đó chắc còn hai triệu ăn mở bát đi rồi mở cứ từ rồi để tôi ra để năm triệu đếm vào tôi cũng vừa về hai triệu luôn như mẹ vừa cũng vừa nào lượng nào hết đừng béo định cho cái 200 rồi nói có đây thôi xuống tiền để đánh 2 triệu 3 triệu đi đánh như để cái làm việc à nghe một tôi cái cân mẹ ăn luôn yếu yếu tiền cân thì mà thôi cái cân để còn 2 triệu nữa mà bán ờ, để 2 ờ, triệu bán để 2 triệu sẵn còn con ờ, 2 triệu điều làm nốt không chưa bát không mở bát Vâng, vâng, vâng. mấy vậy ba triệu ba triệu rồi Đấy, một này, hai, ba này, một, hai này, ba này. anh mua bán cái cần mẹ ăn xong rồi. Tính giá 6 triệu rồi mà. Đấy là 10 triệu đi cho nó tròn. Treo là bỏ ra. 8 rồi. Không chưa? 10 này. Thịt ba nó mặc mẹ tôi quán chặn bát sạch mặt mẹ ăn chỗ này thì một này hai này ba này bốn này năm này ba năm triệu bài đây là bốn bốn à? này tổng ừ. ba chín chặn ba chín triệu tôi ờ, đó ờ, năm triệu hôm nay có làm cái bốn triệu kia không không không không đi bà thì tôi làm nốt làm tiền luôn này một hai này không nhiều tiền bà đấy có 3 triệu cứ gã đắt 4 triệu rồi đó kìa xong rồi các cân lên giải quyết đi các cân đấy ông làm thừa trước thì thừa đi không ai thừa nữa thì tôi mở bát 6, 7, 8, 9, 10, 19 vâng. rồi mà ông đếm tất mẹ chỗ đây đi đánh được nhanh đeo 5 triệu 5 triệu 1 2 3 4 rồi 5 triệu rồi ông ra thì đã ra không phải gái nhau còn 3 triệu nữa đéo còn 3 triệu nữa nếu ăn 3 triệu ai được không ăn mà bắt được thôi đắt rồi đắt rồi mẹ à Ô, ông này dạ chung phải đeo chung Chẳng mắt 3 triệu, có 4 triệu Đấy, đây có 3 triệu rồi 5, 4, 5, 6 À đâu 6, 10 chứ 10 này. Của tôi là 10 triệu này, 1 triệu 2 triệu 3 triệu này. 2 này. 3 này, chậm 7. Không nghĩ đi. Triệu. Nghĩ đi hết rồi. Mua bán đi, làm cái đi. Ok thì ở cái video vừa rồi anh mình anh em xem ấy thì là mình có sử dụng một chiếc uh, máy quét 360 độ thì ngụy trang vào chiếc điện thoại iPhone 6 anh em nhé. Thì bây giờ mình giải mã luôn để cho anh em cùng xem cái hiệu quả của nó có thực tế như là ở trên video không Đấy thì bây giờ mình bật cục rung bên này test luôn để anh em cùng xem này ờ, đỡ mất thời gian của anh em quậy luôn này ok một dung nhá một dung thì anh em đánh nhẹ cho tôi mở bát nhẹ này ok chưa ba trắng tiếp tục sóc này tiếng này không dung anh em thấy không cục dung nó không dung nó không chung thì anh em đánh sấp đôi cho tôi anh em có thể bán cả lửa cái hà nội cũng được anh em đánh cả sấp đôi cho tôi anh em thấy chưa thì khi đi chơi sóc đĩa đấy nếu mà anh em muốn thắng tuyệt đối thì anh em bắt buộc phải luồn được một trong ba đồ thứ nhất là vị thứ hai là bát thứ ba hoặc là đĩa đấy bắt buộc anh em phải luồn được một trong ba anh em nhé chứ còn không thể có cái đồ nào mà khi đi chơi mà anh em không cần luồn đồ không cần luồn vị mà anh em đòi chiến thắng được thì không có anh em nhé tôi tiếp tục test một hai tiếng nữa để anh em cùng xem này dung một này dung một thì anh anh anh em đánh nẻ này nẻ này cái nguyên lý hoạt động của nó là dung thì anh em đánh nẻ còn không dung anh em đánh chẵn đấy rất là dễ thôi tiếp tục sóc một tiếng nữa nhá không dung này sấp đôi này ok chưa đấy còn à, quân vị đấy về mặt quân vị đấy thì tôi có thể làm tất cả các loại quân vị anh em yêu cầu đấy còn anh em nào có cái vấn đề gì thắc mắc không hiểu thì có thể để lại các bình luận ở phía dưới màn hình để chúng tôi ờ, trả lời hoặc là tư vấn thêm cho anh em ok